Em tên là Minh Thảo, à, năm nay em 28 tuổi Em đến từ Kiên Giang và hiện em đang làm lễ tân khách sạn ạ Em làm lễ tân khách sạn ở đâu? Dạ em làm ở Rạch Giá luôn chị À là từ mình Kiên Giang lên đây luôn hả? Dạ đúng rồi ạ ừ, Bạn, bạn trai giới thiệu về mình à, Em là tên là Võ Văn Mến à, Năm nay 30 tuổi à, Cũng đến từ Rạch Giá Kiên Giang ừ. Hiện tại là công tác uh, chuyên viên văn phòng của Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch của tỉnh Kiên Giang. À kỳ lạ nha có khi Hôm nào cái duyên rồi đó hai bạn ở kiên giang ở làm việc ở một tỉnh luôn và không gặp nhau ở tỉnh kiên giang mà gặp tại thành phố hồ chí minh trong chương trình bạn muốn hẹn hò <laughs> à, có khi nào à, sáng nay hai bạn đi cùng xe lên đây không ta à, quên quên cái này phải hỏi cho kỹ hai bạn ở ở quận nào huyện nào trung tâm nào nhiều khi quen nhau rồi nữa không chừng nữa không chừng ờ. bà con còn mệt nữa mình trao đổi với nhau thử ừ thôi. đúng rồi hai bạn hỏi đi coi ở đâu em à, ở đâu em Dạ em ở ờ, phường Vĩnh Thanh ạ à. à, Anh thì à, gia đình thì ở ờ, dưới Gò Quao Có dạ. quen ai Gò Quao không? <laughs> dạ không ạ à. Có quen không? không quen ờ được ổn anh ơi kìa anh ơi kìa à, là em nghe anh nói là anh họ võ phải không ạ à đúng rồi em cũng họ võ ủa vậy hả à, đúng dạ à, sao trùng bà ba má ờ, ông bà coi có quen không mà gia, gia đình ông bà hồi trước giờ là ở tại gạch giá luôn em hay là ở đâu dạ đúng rồi ạ chắc không có bà con đâu <laughs> tại vì à, nội anh á là ở sài gòn gốc dạ. gốc ông nội sài gòn vậy à, thì bây dạ. giờ đầu tiên mình hát bài kiên giang đi ha kiên giang mình đẹp làm sao hai ba <laughs> Trời hai người chuyên giang không hát gì chưa vậy trời Cái chuyên giang em không thuộc lời anh anh anh Linh này. Anh Quyền Linh ơi, sẵn Sao? anh nói vậy thì à, hôm nay em ờ, xin gửi tặng à, mọi người à, một à, đoạn ngắn trong ca khúc mà viết về à, quê hương của em Đúng rồi à, Kiên giang mình đẹp lắm hả? Rồi Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển Nắng thu vàng chiêu rạng bên bờ duyên dáng mình đẹp làm sao bóng mây xanh đôi bóng nuôi con chim nhạn hát điệu tình quê một biển trời như có mẹ cất tiếng ru trăng nhu lên bên cảng quê hương trăng cũng đẹp đất cũng đẹp sao đâu đâu cũng đẹp dạ em xin hát hả bạn gái bạn à, làm cái công việc à, lễ tân như vậy chắc dạ. chắn là bạn sẽ gặp rất nhiều đối tượng dạ đúng ạ mình, tại sao à, mình phải tờ nhờ tới chương trình tuốt ở trên sài gòn <laughs> Dạ thì à, công việc của em á, là toàn thời gian đó chị Là làm từ sáng cho tới tối ừ. Dạ Do tính của em là sống hướng nội ít khi hướng ngoại đó chị Thì làm tan ca về thì chị ở nhà ít Mà khi... ngồi à trong quá trình mình tiếp khách thì không có à, anh nào để ý hả? Dạ đúng là rất là nhiều chị Nhưng mà tính của em thì cũng hơi bị khó Em không có thích với những người chọc ghẹo mình đó chị Giờ mình có à, mối tình nào chưa? Em thích hai người, ừ. cả hai đều đơn phương chị thì à, cách đây à, 10 năm thì em có thích một người ừ. à, hai năm trước thì cũng có thích một người họ sao dễ thương vậy mà ừ. người ta không thích người ta biết mình thích người ta không ừ, thích một năm thì thân của em á thì cũng có dèm pha nó vô nó ra nhưng mà người ta chỉ im thôi chị không động đậy rụt rịch dạ, gì không hết có gì hết rồi, rồi bên đây mình chủ động bên luôn kia em được là anh linh phải kêu bên đó chủ động giùm em bên đây chủ nha. động luôn rồi tấn công liền luôn rồi dạ, giờ à, em à, thích à, mẫu bạn trai với người bạn đời mình sao dạ em thích ờ, người cao hơn em một cái đầu à, không có hút thuốc à, có thể uống bia rượu nhưng mà phải có chừng mực thôi anh à. à dạ biết uh, quan tâm chia sẻ uh, sống có trách nhiệm với gia đình ạ à. à. dạ. cao hơn cái đầu là sao dạ về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng để cho hỏi rõ công việc bà bạn bên kia bạn nói rõ công việc của mình chút xíu rồi bạn dạ công việc của em á là chuyên viên văn phòng chuyên về uh, tham mưu cho lãnh đạo á về vấn đề là tổng hợp báo cáo hàng năm Chắc báo cáo tháng mấy mối tình rồi dạ trước giờ thì à, em được hai mối tình hai mối tình mà mối tình đầu tiên là 8 năm đó là dạ. quen dạ. từ năm à, học à, cấp 2 rồi mối tình thứ hai mấy năm dạ mối tình thứ hai bốn năm em muốn một cô gái như thế nào em thì thứ nhất là cái biết đối nhân xử thế biết ông biết bà biết trên biết dưới gì nữa không bạn cái thứ hai nữa là phải hiểu hiểu nhau và thông cảm lẫn nhau đặt ví dụ như em có ghen không em tánh em có ghen không dạ em ghen nhưng mà ghen hèn anh ơi ghen hèn là ghen sao à, à, em ít có nói á dạ đúng rồi chị em ừ, ừ. không thích người phụ nữ gì không thích người phụ nữ hơi chảnh chọe chảnh chọe à, không có lễ phép yên tâm cô dạ. kia lễ tân lễ trời tân ơi mà, đẹp ai xinh cười ai cũng cười cũng, dạ, cười, ai cũng chào hết trơn á không quen cũng chào ghét cũng chào hãy chào luôn yên tâm mình à, mình không thích điểm gì á người đàn ông không thích hút thuốc hả chị rồi không gia trưởng à bạn trai bên kia có gia trưởng không ta dạ không dân miền tây ít gia trưởng lắm em ơi dạ có một điều nó cho bạn gái ờ, vui luôn là hồi nhỏ lớn không hút thuốc à, à rồi à, dạ. vui rồi đó còn gì nữa không ngoại hình à, ngoại hình thì em ờ, thích người có khuôn mặt nhìn có duyên dạ nụ cười hiền à... <laughs> gì vậy tự nhiên nụ cười hiền cái bên kia cười cái rần lên vậy thích Với người có em... tóc hay là người không có tóc <laughs> có tóc <laughs> tự nhiên mắc mớ gì rồi hỏi câu đó chào chị này hơi ít tóc cái này là người ta mua đen cả ơi mua đen người ta làm làm láng Suốt tiếng lên. thương mại đứng mà Tướng ngon không? Ừ. Rồi đẹp trai Sang trọng Nè ngồi ngồi xuống góp ý chân thành nha yeah. Dạ. Nhậu ít lại nha yeah. Dạ. Nhậu ờ, rồi tập thể dục vô nha Dạ yeah. Cũng ờ. tập gym thường lắm chị Tập thường đó hả? Dạ thường mà tại vì Cũng vậy đó hả? Đi tiếp khách hay đi công tác vậy đó Cái mình bỏ tập cái nó bụng nó mau lên đó Mình dạ. có tật xấu gì không? Em thì ờ, tật xấu em thì cũng hơi không tính Em thì em không không, không thích mà người phụ nữ mà tối ngày nhai nhai nhai nhai nhai vậy đó nghe vậy đó cái mình nóng cái mình bỏ mình đi đi đâu thường thường em đi cắt tóc mỗi lần nhận nhau rồi buồn buồn đi đi cắt tóc dạ, nóng cắt hoài tóc. thì ra vậy đó cắt tóc rồi ví dụ như nặng mụn này xa mặt rồi cho nó thư giãn vậy đó trời đất ơi dạ. nó nghe là có khi nào hai mối tình kia người ta bỏ mình đi cái mình đổi giới tính không dạ không dễ gì tại vì hồi đó giờ sở thích em vậy á vậy luôn dạ, hả mập mập chứ thích mặc mấy cái áo body vậy đó quần dạ body thì phải cái bụng nó phải sáu múi cái bụng có một múi à thì ở gán, gán đi tập gym đó chị chê quá là gái <laughs> chê quá dạ được không chị được quá được luôn để em coi coi chốt cái bụng bạn gái sao? tròn chút ô chào gái kiên giang được anh này được đẹp trai chồng giận thì em làm cái gì chồng giận chắc ừ. em không có nói gì đâu không anh... nói gì dạ, mấy lúc chắc... mà anh bỏ đi cắt tóc nặng mụn massage mặt em làm gì ừ, massage cái vấn đề đó em ờ, hơi bị không thích á không dạ. massage bây giờ đâu phải nó massage là xấu đâu massage mặt massage mặt không hả massage chân em nghĩ ờ, bạn nam ấy chắc cũng chăm sóc ờ, chăm sóc, chăm sóc thân thể quá ha đúng rồi dạ. dạ. chăm sóc thân thể chính mình nhan sắc chính mình là làm đẹp cho gia đình làm đẹp cho xã hội dạ. ai mà chơi chồng em em cũng buồn chứ buồn dạ. cũng như em em phải chăm sóc bản thân em dạ. để khi ai khen em đẹp chồng em cũng tự hào dạ được không dạ thôi thấy ổn đó dạ. ha cảm ơn đàn trai cũng ngon đàn gái cũng ngon được à <laughs> cặp này hợp nè em có đi với người thân không dạ có hả đi với ai vậy dạ em đi với mẹ dạ chào cô dạ chào các tường. <laughs> dạ à, chào à, chào bác. con gái cô thì nó nó hiền lắm nó ít có nói lắm nếu mà hợp với nhau thì à, hai vợ chồng nói nhau nghe vậy đó chứ đừng có la đừng có dùng vũ lực rồi con thì à, con ghét vũ phu lắm có gì nói thẳng thắn hai chồng nói nhau rằng mình bò, bò, mình xây dựng thôi chứ hồi nào giờ con không thích những đàn ông mà con không có chủ được con gái rồi <laughs> được con gái rồi mẹ dạ, nói vậy rồi ha rồi cảm ơn cô cảm ơn cô rồi bạn trai mình có đi với ai không dạ đi với ờ, một người anh làm chung cơ quan hồi trước dạ chào chị cát tường chào anh nguyên linh chào bạn anh ngồi bên đây anh nhìn thấy bạn làm quen của mến là thấy được đó mến ơi <laughs> nhưng mà anh thấy uh, mến uh, đó giờ không có bạn gái hả có nhưng mà mến thường hay giấu lắm chị đó rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi tiêu rồi rồi cảm ơn anh được rồi anh để hồi em em kéo màn lên khai thác nha. đó nha hơi giấu nha rồi rồi Thôi kéo màn kéo màn cho hai người gặp đi ha đừng ăn hiếp nhà gái tôi nha dạ, dạ chào anh ạ à. anh có món quà này gửi đến em dạ, em em hỏi cái vụ hồi nãy cái anh kia anh nói là nhiều cái anh có, cái anh hồi nãy anh nói vậy á thì anh có thể anh giải thích cho em nghe nói chung không thì à? anh á thì cũng nhiều người phụ nữ thích lắm dạ tánh anh ngộ lắm nếu mà anh không thích là anh chủ động anh lạc lạc thì anh không có nói chung không có quan hệ dạ. thành ra là à, không có gì dướng dướng bận vậy rồi mình cảm nhận vì lần đầu tiên gặp nhau thế nào rồi em thấy anh sao dạ anh thấy, em thấy anh giống như là cái hình mẫu của em vậy đó em Điều ờ, dạ ủa thích mập vậy đó hả dạ không phải mập nhưng mà em thích người mặt tròn à. à, hớt tóc cao à, nhìn nhìn dạ. hiền thì dạ. em thấy anh hiền à, hy vọng là những cái cảm nhận của em bây giờ á à, về lâu dài sau này thì nó cũng giống như là em cảm nhận mốt lấy nhau vậy ai giữ tiền à, cho cho vợ anh giữ anh nói đó nha dạ. tại vì à, anh giữ tiền cũng được dễ thương không vợ anh giữ anh nói đó nghe <laughs> cô này thấy hiền hiền nhưng mà nói câu nào chắc câu đó đó nha như vậy rồi, mỗi người nói một câu thật tình cảm rồi, một câu mình gì sẽ vậy? tiến hành bấm nút qua là lời nói nói chung thời gian không có nhiều thì bây giờ cũng mến thì có thể là dụ như mình à, về dưới à, mình sẽ gặp nhau nhiều hơn rồi mình sẽ chia sẻ cuộc sống nếu mà thích hợp thì mình sẽ đến nhau được không em dạ em sẽ suy nghĩ <laughs> rồi rồi suy nghĩ đi quyết định nha một ông lùng mà anh hùng không kịp chi vậy hai ba tài dạ tài ấm rồi nắm luôn với bắt cái gì dạ, nắm à nắm luôn xin phép mẹ cái xin dạ. phép bác cái bác ờ, xin phép ờ, nắm tay anh nói rồi anh nói xin phép tại ờ, hồi họp thôi bây giờ hôm nay là ngày rất là quan trọng coi như chính thức hai bạn đồng ý hẹn hò với nhau mình à, sẵn có bác đây mình hứa gì đi ha dạ. thì có bác ở đây thì con cũng xin hứa là nếu mà con thì đến chuyện tình cảm này con nghiêm túc lắm nếu mà đến thì chân thành thì con sẽ không có phụ lòng người lớn này cũng ờ, bác không phụ lòng người lớn còn người nhỏ sao à, cũng không phụ lòng em luôn dạ, rồi cảm ơn anh